đã nói đến dung dịch là sẽ có nước nước vừa làm dung môi để có khả năng hòa tan các chất và tạo điều kiện để các chất điện ly tạo thành dung dịch có khả năng dẫn điện. Do đó, cái phương pháp điện phân dung dịch thường được dùng để điều chế các kim loại đứng sau nhôm trong giày điện hóa thầy có thể giới thiệu lại giày điện hóa và nhắc lại một lần để các bạn nhớ. Đó là được sắp xếp từ li ti cộng đến AU 3 cộng. Các bạn nên lưu ý trong những chuyên đề trước thầy đã trình bày rất nhiều đó là luôn luôn chia giải điện hóa thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất từ li ti đến nhôm chính là các kim loại nhóm 1A, các kim loại nhóm 2A và nhôm kim loại. Những loại này chúng ta vừa đề cập đến đó là chính là phương pháp điện phân nóng chảy các muối halogen và oxit nhôm. Các kim loại hoạt động trung bình sẽ được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch. Do đó, thầy đề nghị các em nên học và nắm chắc thứ tự của các ion cũng như các kim loại trong dãy điện hóa. Trước khi chúng ta nắm bắt tốt phần điện phân dung dịch. Chúng ta vào phần thứ nhất đó là vai trò và quá trình điện phân của nước. Thì đương nhiên nước có một vai trò rất quan trọng vì nó là dung môi lưỡng cực. Dung môi lưỡng cực là gì? Đó là có hai cực, cực âm và cực dương. Vấn đề về cấu tạo của nước trong chương trình điện ly lớp 11 và cấu tạo của nước, vai trò của nước như thế nào? Thầy và toliha.vn đã cung cấp ở chuyên đề điện ly nước. Xin lỗi, đã cung cấp cho các em ở chuyên đề điện ly và vai trò cũng như cấu tạo của nước trong chương trình điện ly lớp 11 các em có thể xem lại do nó để do nước để cho các chất có khả năng hòa tan và điện ly tạo ra dung dịch có khả năng dẫn điện do đó ngoài ra nước cũng tham gia trực tiếp vào quá trình điện phân khi đã hòa tan các chất khác bây giờ chúng ta đi vào khai thác điện phân nước như thế nào một cách hiệu quả nhất và dễ nhớ nhất mời các em tập trung lên trên này cho thầy khi nước điện